chúng ta sẽ luyện tập điền vào giấy tờ in sẵn. Trong cuộc sống chúng ta có nhiều giấy tờ in sẵn lắm. Trước hết chúng ta sẽ cùng tìm hiểu mẫu in sẵn ngày hôm nay. Ở bài 1, cô và Tuliha muốn giới thiệu với các con cách mà con điền vào một giấy mời với nội dung Lớp em tổ chức liên hoan chào mừng ngày 20 tháng 11 và em hãy điền giấy mời để mời cô hoặc thầy hiệu trưởng theo mẫu sau. Như vậy, con đang cùng với lớp điền vào giấy tờ in sẵn để mời thầy hoặc cô hiệu trưởng tham dự buổi liên hoan chào mừng ngày 20 tháng 11 của lớp con. Vậy nội dung đơn thế nào? Các con cùng theo dõi nội dung của giấy mời nhé. Ở phần giấy mời, trước hết sẽ ghi nơi mà con gửi đến, người mà con gửi tới. Con sẽ ghi rõ lớp của con và lời mời tới ai, tới dự nhân dịp gì, thời gian, địa điểm và cuối cùng thể hiện sự mong mỏi của các con khi thời gian và tên đại diện đứng ra mời thầy cô đó. Vậy trong một giấy mời thì cần có các mục sau. Trước hết, con sẽ ghi nơi hoặc người nhận giấy mời. Đây có thể là thầy, cô hiệu trưởng như trong đề bài này. Con ghi tiếp ai mời và mời ai. Trong đề bài này đó chính là lớp của con và mời thầy, cô, hiệu trưởng. Nếu con biết tên đầy đủ, con có thể ghi đầy đủ họ tên cho thể hiện sự trân trọng. Phần thứ ba là phần con nêu lý do tới sự buổi lễ gì